Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá trận Brunei gặp Indonesia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 2 trong khuôn khổ vòng loại bảng A AFF Cup 2022. Vượt qua Đông Timor ở vòng sơ loại đã giúp Brunei lần thứ hai được góp mặt ở vòng chung kết AFF Cup sau 14 lần được tổ chức. Sự thiếu kinh nghiệm cũng như là thực lực của một trong những đội bóng yếu nhất khu vực cho nên sẽ không ngạc nhiên khi mà những chú ong bóc cày phơi áo trước Thái Lan năm bàn không gỡ ở ngày ra quân và để Philippines đánh bại với tỷ số 5-1. Thực tế là đội bóng này cũng biết thân biết phận của mình và chắc chắn là không đặt mục tiêu cao bởi vì vượt qua được vòng playoff để góp mặt ở vòng bảng cũng đã là một thành công rồi. Với việc thua cả hai lượt trận ra quân và để thủng lưới tới 10 bàn, chỉ ghi được một bàn thì cơ hội giành vé lọt vào vòng đấu kế tiếp của Brunei là không còn. Nhiệm vụ của những chuông bóp cày là tìm kiếm bàn thắng ghi được ở trên sân nhà và họ đang rất hy vọng sẽ khiến Indonesia gặp khó khăn ở trận đấu này. Nói không quá, khi mà Brunei chỉ là một quân xanh cho các ứng cử viên vào bán kết, tập dượt, đồng thời là một ATM ngân hàng bàn thắng để các đội có thể lấy để phục vụ cho mục tiêu hiệu số bàn thắng thua chung cuộc nếu cần dùng đến. Còn Indonesia làm khách trên sân Brunei cũng không ngoài đích nhắm đó. Thầy trò ông Sinteyong chắc chắn cũng hướng đến mục tiêu thắng đậm, ít nhất là cũng bằng cách biệt của Philippines hay là Thái Lan. Là đương kim á quân cho nên Indonesia được đánh giá khá cao tại kỳ AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Sinteyong phải rất vất vả mới đánh bại được Campuchia với tỷ số 2-1 trong trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên thì với việc còn lại gặp Thái Lan và đối thủ cạnh tranh Philippines ở hai lượt trận cuối, cho nên những chú chim xí điểu cần phải thắng Brunei ở trận đấu này một chiến thắng trước Brunei là điều không khó, nhưng chiến thắng như thế nào, với tỷ số bao nhiêu là điều huấn luyện viên Sinteyong cần phải tính toán. Bởi vì Indonesia cần phải giữ sức cho trận gặp Thái Lan sau đó 3 ngày trước khi có trận quyết định với Philippines ở lượt trận hạ màn. Do đó thì vẫn cần một chiến thắng đậm trước những chú ong bóc cày để đề phòng trường hợp khi họ có cùng điểm số như là Philippines và Campuchia. Chắc chắn huấn luyện viên Sinteyong sẽ cần một lực lượng mạnh nhất, sung mạnh nhất nên có thể sẽ có những điều chỉnh ở trận gặp Brunei so với trận thắng Campuchia. Bởi vì sau trận thắng Campuchia, huấn luyện viên Sinteyong đã tức giận với các cầu thủ Indonesia vì là một đội được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà. Nhưng tuyển Indonesia lại phải thắng đầy vất vả ở trận gia quân trước Campuchia với tỷ số 2-1. Cho dù hoàn thành mục tiêu 3 điểm, nhưng huấn luyện viên Shin tae đã phải dùng tới từ xấu hổ để nói về màn trình diễn của đội nhà. Chiến lược gia người Hàn Quốc mở đầu buổi họp báo sau trận bằng một lời chúc mừng các học trò, nhưng ngay lập tức cũng là những lời lẽ rất tức giận. Tôi không thể chấp nhận với lối chơi của đội nhà. Tôi thừa nhận mình đã rất tức giận sau trận đấu. Chúng tôi có một cuộc họp và tôi yêu cầu các cầu thủ phải chơi tốt hơn trong những trận đấu tới. Huấn luyện viên Shin nói. Lý do mà dẫn đến sự tức giận của huấn luyện viên Shin tae là bởi vì các cầu thủ Indonesia đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trận đấu. Không ghi thêm được bàn thắng nào ở hiệp 2 cho dù có một thế trận áp đảo hoàn toàn với Campuchia. Đó là chưa kể đến một số cầu thủ còn có biểu hiện về sự chủ quan và cố tình câu giờ. Tôi xấu hổ với đội bóng của mình ở trận đấu này. Các cầu thủ đáng lẽ phải chơi một trận cống hiến khán giả, nhưng tất cả đã thấy họ không làm như thế. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nổi nóng. Với trận thắng trước Campuchia, Indonesia xếp thứ ba ở bảng A, đứng sau Thái Lan và Philippines khi kém hiệu số bàn thắng. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong cải thiện thứ hạng khi họ gặp đối thủ yếu nhất bảng là Brunei vào ngày 26 tháng 12. Và dù thế nào đi chăng nữa thì với sự chênh lệch về lực lượng rất lớn, Indonesia cũng sẽ có một chiến thắng đậm trước Brunei. Về lịch sử đối đầu, Brunei và Indonesia đã có những trận đấu gặp nhau ở trong quá khứ. Với hai trận gặp nhau gần đây nhất thì chiến thắng đều nghiêng về phía Indonesia với những chiến thắng đậm bàn thắng. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Brunei Các cầu thủ dự kiến Niering, Sisa, Othman, Junos, Hassan, Sali, Ali, Aminuddin, Hekemisai, Rahman và Adisai. Tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Agawinata, Jody Ahmad, Argento, Edo Febriansa, Jacob Seiruji, Clark, Danny, Suli Tawan, Sadin Ramdani, Kambuya, Izia Spasojevic, Ferdinand. Nhận định về kèo trận Brunei gặp Indonesia Về kèo châu Á Mặc dù được thi đấu ở sân nhà Nhưng Brunei đang có cho mình phong độ thi đấu không được ổn định ở hiện tại Vậy nên người hâm mộ sẽ khó có thể trông chờ vào chiến thắng mà những chuông bóc cày giành được trước nhà Á quân AFF Cup. Bên cạnh đó, trong những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thì Indonesia luôn giành được chiến thắng với những bàn thắng cách biệt tỷ số. Vậy nên, các chuyên gia khuyên người chơi đặt niềm tin vào đội khách. Chọn Indonesia. Về kèo tài xỉu Một trận đấu thoải mái với nhiều bàn thắng đã được các chuyên gia dự đoán. Ở trận này, Indonesia sẽ thi đấu với một lối chơi kiểm soát bóng khi mà những chú chim xí điểu đang rất cần sự củng cố điểm số để phòng trường hợp bằng điểm với Philippines và Campuchia. Hơn thế nữa, trong những lần gặp nhau gần đây thì số bàn thắng ghi được giữa hai đội đều có từ 3 bàn trở lên. Vậy nên người chơi hãy chọn tài trong kèo đấu lần này. Dự đoán tỷ số 4-0 nghiêng với Indonesia Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tỷ lệ kèo của trận đấu này ở trong các video sau. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chuyển sang phần tin liên quan. Quang Hải tập luyện trở lại. Malaysia nhận cú sốc lớn. Trong buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam, người ta đã thấy sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải ở trên sân. Tuy vậy thì cầu thủ sinh năm 97 chỉ vận động nhẹ trong sự theo dõi nghiêm ngặt của ban huấn luyện và huấn luyện viên Park Hang-seo. Hải Con đã bị quá tải cơ và chỉ thi đấu được 34 phút trong trận gặp Lào. Anh vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại ở trận gặp Malaysia vào ngày 27 tháng 12 trên sân Mỹ Đình. Dù sao thì sự trở lại hôm nay của Quang Hải cũng là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ và những chiến binh sao vàng. Malaysia nhận cú sốc lớn Tuyển Malaysia đã phải nhận một thông tin không vui về mặt lực lượng trước thềm màn thư hùng với tuyển Việt Nam. Ở lượt trận đầu tiên bảng B AFF e Cup 2022, Malaysia đã có màn ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng tối thiểu là 1-0 trước Myanmar ngay tại sân Tuhuna. Sắp tới thì họ sẽ lại có một chuyến làm khách được dự báo là có nhiều khó khăn khác đến chào lở Mỹ Đình để so tài với tuyển Việt Nam. Trước thềm màn động độ này, tuyển Malaysia đã phải nhận một thông tin không vui về mặt lực lượng. Theo nguồn tin từ trang thể thao 247, hậu vệ Kujaimi Pierre đã gặp phải chấn thương nặng sau trận đấu với tuyển Myanmar và hiện tại thì anh vẫn đang phải di chuyển bằng nặng. Với tình thế này, sẽ không dễ dàng để Kojemi kịp bình phục cho trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 26 tháng 12 tới. Thậm chí, viễn cảnh tồi tệ hơn có thể xảy ra là việc anh sẽ vắng mặt cho đến khi giai đoạn vòng bảng kết thúc. Còn ở trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 20 phút tối ngày 24 tháng 12, Malaysia đã không gặp quá nhiều khó khăn để có được chiến thắng với tỷ số cách biệt 5-0 trước đội tuyển Lào. So với trận đấu gặp Myanmar, Malaysia tiếp đón Lào với sự quyết tâm rất cao của toàn bộ cầu thủ với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài, những chú hổ Malay ngay lập tức dâng cao đội hình để chơi tấn công và đẩy lùi các cầu thủ tuyển Lào về phần sân của mình. Tuy nhiên thì sự chắc chắn của hàng phòng ngự Lào cũng đã khiến cho Malaysia gặp nhiều khó khăn ở những phút đầu trận. Phải đến gần phút thứ 30, Malaysia mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Silgo Agüero. Từ đường căng ngang của Bin Hassan, Agüero dễ dàng di chuyển cắt mặt vào đệm bóng ghi bàn. Những phút còn lại của hiệp 1, Malaysia có nhiều pha âm thanh rất nguy hiểm. Trong đó, riêng cá nhân Sergio Aguero đã có đến 3 cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được. Thực tế thì nếu dứt điểm tốt hơn, Malaysia đã phải dẫn trước Lào nhiều hơn một bàn trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Sau đến hiệp 2, Malaysia chủ động nhập cuộc nhanh trong khi Lào bắt đầu có những dấu hiệu xuống sức. Liên tiếp ở phút thứ 65 và 68, Faisan Halim đã có những tình huống chạy chỗ cực kỳ thông minh để đón đường tạt của đồng đội sau đó đánh đầu ghi bàn để nâng tỷ số lần lượt là 2-0 và 3-0. Sức phản kháng của Lào ở những phút cuối là vô cùng yếu ớt, trong khi Malaysia lại càng đá càng thăng hoa. Đội chủ nhà dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 5-0. Kết quả này giúp Malaysia có 6 điểm trọn vẹn sau hai trận đấu đầu tiên và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Vé xem AFF Cup tại Việt Nam đắt nhất Đông Nam Á. Theo thống kê từ trang Mainstand của Thái Lan, Việt Nam là quốc gia có giá vé trung bình cho các trận đấu tại AFF Cup 2022 cao nhất Đông Nam Á với khoảng là 17,88 đô la, tức là hơn 400.000 đồng. Trong khi đó, Singapore xếp thứ hai với 13,94 đô. Tiếp theo là Indonesia 13,48 đô. Lào có mức giá vé rẻ nhất là 2,18 đô. Giá vé tại Việt Nam cao cũng là điều dễ hiểu bởi vì người hâm mộ ở giải đất hình chữ S rất cuồng nhiệt với bóng đá.